biết em chẳng quay về đây những con đường ngày nào mà ta cùng nhau bước qua anh đã biết em đã đổi thay vì người đã hết yêu những khi ân ngày nào những câu hứa đã trao xin em hãy lãng quên anh sẽ cố bước qua buồn đau khi màn đêm buồn lạnh giá và ngày mai thương sân không còn nhớ em nhưng kỷ niệm sẽ qua mau nếu ngày sau nếu có gặp nhau xin em đừng nhìn anh đừng để đau thương kia đi vào lãng quên đừng để con tim lại đau luôn lặng thầm nhìn em hướng đi dẫu biết em chẳng quay về đây nhưng con đường ngày nào mà ta cũng lỡ anh đã biết em đã đổi thay vì người đã hết yêu nhưng lãng quên anh sẽ cố bước qua buồn đau khi màn đêm buồn lạnh giá và ngày mai thương sân không còn nhớ em nhưng kỷ niệm sẽ qua bao nếu ngày sau nếu có gặp nhau tim lại đau yeah anh sẽ cố bước qua buồn đau khi màn đêm buồn lạnh xa và ngày mai thức giấc không còn nhớ em những kỷ niệm xa con tim lại đau yeah.